Xin chào tất cả anh em nhé Ở cái video ngày hôm nay tôi uh, tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi mà muốn uh, chia sẻ cho anh em những anh em nào mà đang làm tay cái anh những anh em nào mà đi uh, lắc tài xỉu mà chưa có cái hột ưng ý chưa có hột ưng ý và theo ý muốn của anh em thì uh, anh em có thể lên cơ sở tôi ở cơ sở tôi là Sơn Tài Xỉu ở bên xe miền Tây thì anh em ờ, lên trên đó thì có rất là nhiều hột để cho anh em lựa chọn đó thì ngày hôm nay tôi uh, chia sẻ cho anh em hai cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi và những cái bộ hột tài xỉu bên tôi làm đều được làm bằng thủ công rất là tỉ mỉ đấy đảm bảo với anh em luôn là anh em không đi lắc thì anh em không bao giờ bị lụi hột cả hai bộ hột tài xỉu mắt nhỏ hay gọi là bộ hột tài xỉu cây và cơ sở tôi làm ra được cái bộ hột này thì à, cơ sở tôi đặt tên cho cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc và tam huyền nhé đấy thì như trên video đấy anh em nhìn đã thấy thì hai cái bộ hột này là do chính tay tôi làm không phải là bo từ 14 xuống 13 nhé cái mà để giải thích cho anh em vì sao mà tôi lại nói là cái bộ hột này làm mà không phải bo từ 14 xuống 13 thì đây anh em thể xem Đó. cái mặt tam của nó này đấy cái mặt tam của nó là nó theo chiều của dấu sắc ở ờ, trong chính tả thì là người ta ở ờ, trong chính tả thì nó là dấu sắc còn à, đây là tam huyền thì bộ tam huyền này thì làm như cái hột trợ ờ, làm như hột trợ cái mắt của nó thì cũng đánh thành dấu huyền Đấy. thì đây là hai cái bộ sản phẩm mà bên tôi làm con này con à, bộ này là bộ tam huyền và đây bộ tam sắc Đó. đây là cặp hột tài xỉu anh em nào mà đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu thì anh em luôn luôn có cho mình hai cho đến ba bộ hột để anh em đi lắc thì đỡ bị tay con bắt bài Đấy, anh em lắc một hột anh em lắc một bộ thì à, nó sẽ rất bị dễ bắt bài và chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc tam huyền này nó có hiệu quả với anh em đi lắc như thế nào riêng cái hai cái bộ hột tài xỉu này nó thứ nhất là hoàn toàn tăng 100% không tang thứ hai nữa là anh em đi lắc thì là có nó có tỷ lệ đi đều cho anh em à, tỷ lệ đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm và thứ ba nữa là anh em mua cái bộ hồ tài xỉu này khi mà anh em nhận được hàng thì anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc vì cái bộ hột này do chính tay tôi làm nên là tôi tôi đã tìm hiểu ra được cái cách lắc của nó Đấy, hiệu quả cho anh em đi lắc và và tôi cũng là người đi lắc và tôi cũng áp dụng cái cách lắc đó vào cái, những cái bộ hột tài xỉu mà tôi đi lắc thì anh em nào mua rồi anh em biết còn anh em nào chưa mua thì anh em có thể là à, lên à, cơ sở tôi tìm hiểu về những cái bộ hột tài xỉu thì bây giờ tôi vào tôi sẽ à, test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì à, riêng về tăng tích thì ờ, đảm bảo với anh em luôn là 100% không tang Đấy, hột không tang 100% hột bao đẹp cho anh em nhé này Đấy, hột bao đẹp cho anh em đó anh em thấy không hột bao đẹp cho anh em thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này Đấy, để cho anh em thấy được là cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy. thì uh, khi mà anh em uh, sử dụng cái bộ hột này anh em chưa cần đến cách lắp của tôi thì là cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều Đấy, anh em chỉ cần lắc tay ngang hoặc là anh em lắc bung lên thì là nó có tỷ lệ đi đều tầm 90 phần trăm cho anh em này đó anh em cứ lắc đều như thế đó, vượt xỉu Đấy, lên tài đúng không như chén này thì anh em lắc nếu mà anh em lắc về được xỉu mà anh em lắc tay ngang về được xỉu thì cái bộ hột này nó khá là khôn nhá nó có tỷ lệ khôn cho anh em này đó cứ lắc đều lắc bung lên như vậy xem nó về gì đó hai ba bốn đúng không anh em nó rất là hiệu quả cho anh em nhá đó tiếp tục cho anh em này đấy thì cái chén này vẫn tiếp tục lắc như vậy thì là anh em có tầm 80 90 phần trăm nó sẽ là tài cái này nhé đó hai bốn năm tiếp tục cho anh em này Đấy. siêu 10 đó tài đó xỉu đấy, anh em thấy không cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em đấy và cái tỷ lệ đi khôn của bộ hột thì anh em cũng đã thấy rồi đấy, xuống xỉu thì xuống uh, xỉu 90 và lên tài lên tài 11 12 đó anh em thấy nó rất là hiệu quả cho anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ lên đến cơ sở tôi tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột mà để anh em tham khảo nữa đấy. thì uh, cái quan trọng nhất của cái bộ hột này đó chính là cái cách mà anh em sẽ giữ tài giữ xỉu đấy, giữ tài giữ xỉu thì đây tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em này đấy, đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó 70 đến 80 phần trăm sẽ xỉu thế này đó bão tam luôn nhé đó, bão tam luôn này tam tài tứ xỉu thì tiếp tục vẫn giữ xỉu thế này Đấy, làng sẽ đánh tài thế này nhưng mà cái này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đó. 70 đến 80 phần trăm nó xỉu đó một hai bốn tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 3 3 4 tiếp tục giữ xỉu Đó, 3 3 1 Đó, cái chén này lên tài đó thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc tam huyền là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở với cơ sở tôi Đấy, muốn chia sẻ cho anh em nào mà đang làm tay cái anh em nào xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này tôi làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em